anh học cao chưa chắc anh là người có văn hóa giáo sư tiến sĩ mà trong lúc hàng nghìn lớp tiến sĩ như thế này hàng nghìn lớp giáo sư như thế này tôi không tin cậy đấy là người có văn hóa cách đây 200 năm các mác cũng nói về ma lực của đồng tiền cách đây cũng 700 năm khi chọn tướng cụ Trần Hưng Đạo có nói rằng là đem tiền bạc mà thử xem có giữ được sự trong sạch không cho nên một đồng tiền rất mỏng rất nhỏ nó đã biến thành những lưỡi dao hết sức sắc bén và cắt gọt không ít số phận